Hôm nay Nhung sẽ vào bếp để làm cái món lòng xào của Hàn Quốc mọi người ạ Ở đây là một kg lòng là Nhung đã mua sẵn Đây là lòng người ta làm xong người ta đóng gói vào để mình có thể chế biến nha mọi người Đây là lòng tiết đó Và à, rau thì Nhung có là cà rốt, hành tây, bắp cải, hành baro và cái lá vừng, à, lá tía tô mọi người ạ Trước tiên thì Nhung sẽ thái lòng nha mọi người Mình sẽ cắt cái lòng này ra thì Nhung đã thái hết rồi mọi người Và bây giờ Nhung sẽ đi thái nhỏ rau dạ rau nhung đã thái hết rồi ạ mình cho ba quả ớt cay mọi người bây giờ nhung sẽ đi hòa với gia vị nha mọi người nhung sẽ cho hai thìa tỏi băm hai thìa nước mắm hải sản cái nước mắm này là không mặn nha mọi người à mình sẽ cho 4 thìa nước mắm tại vì mình làm nhiều mình không cho đường thì mình à, cho thêm là mình cho ba thìa mật còn những ai mà cho đường hay cho nước đường ấy thì mọi người cho một thìa mật nhé và 3 thìa bột ớt mọi người ạ những cái gia vị này là mình làm bằng gia vị của Hàn nhé cho một thìa rưỡi luôn cho nó cay hai thìa rượu trắng và một chút tiêu xay mọi người muốn ăn cay nữa thì mọi người cho nhiều tiêu nhé và vừng hạt vừng ạ và hai thìa dầu vừng mọi người ạ 200ml nước Đó, mình sẽ hòa tan một khuấy đều nha đấy cái gia vị à, rất là cay rồi bây giờ nhung cho chảo nóng và nhung sẽ cho dầu lên nha mọi người sau rồi là mình cho rau lên mình xào rau trước bây giờ nhung sẽ cho cái gia vị vừa rồi nhung tẩm nhá nhung hòa đây rồi mình cho lên để xào đảo rau Ở ờ, bây giờ là Nhung sẽ cho lòng vào xào cùng nha mọi người bởi vì là lòng này là lòng đã làm chín rồi và rau bắp cải cũng rất là nhanh chín nên là cho lòng vào đảo đều cùng với khi rau chín bắt đầu là lòng nó chín mềm đã là ok ạ à. đầy luôn vừa rồi mình nêm gia vị rất là vừa ăn rất là ngon còn nếu như những ai mà muốn cho cay nữa thì mọi người cho thêm cay nha hoặc muốn ai cho muốn ngọt thêm thì mọi người cho thêm ngọt ở đây là bắp cải với lại cà rốt với rau ra vị rất là ngọt đấy Annyeonghaseyo Hello xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc sống ở Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha Hôm nay hai vợ chồng Nhung à, ăn cái món lòng xào của Hàn Quốc mọi người ạ à, Xin mời cả nhà cùng dùng bữa với gia đình nhà mình nha à, Anh ăn mọi người nha Rất là nóng không? Chịu cay mà Gia vị vừa nhỉ? Ngon đấy Uhm. này hoặc là mình cho gói qua lá lá tí tô cũng được mọi người nặng miệng ăn ngon qua miếng lá này ăn ngon lắm nóng á lá bên hàng gọi là lá ca nhíp à ừ, ca nhíp lá này Việt Nam mình gọi là lá tía tô à, cái lòng xào này bắt buộc phải có lá tía tô để ăn mới đúng vị mọi người lòng này nó bên trong là họ cho miến nhồi miến đấy mọi người nên là rất là nóng lòng này con à, họ làm bằng lòng miến rồi làm huyết à. cái lòng này nó khác cái lòng Việt Nam mình nó không có mỡ đấy, nên ăn rất là bùi thơm mọi người ạ chân cái bột ớt của Hàn này cay phết đấy nhỉ ừ. bằng bột ớt cay của Hàn đấy mọi người ạ xong lại ớt cay nữa xong rồi tiêu rồi nữa rất là cay bột ớt tương ớt xong rồi tiêu mấy lại quả ớt tươi á hôm nay là bên Hàn là trời mưa nó xe lạnh lạnh nên ăn cái món này ngon ngọt ngọt ăn cái nóng uống lạnh toda azul. cái miếng hành này nó mềm dai nó mềm nó kiểu dạng như miếng rong ấy ừ. nó dai ở trong này là họ đã cho rau rồi là cà rốt huyết và miến nên ăn rất là bùi mọi người siêu to ăn vừa bùi vừa ngọt vừa cay mọi người phải vừa nóng đó phải ăn cái này phải nóng nó mới ngon mọi người đừng thường ăn nguội ấy thì ngon một nhưng mà ăn nóng thì ngon năm cày nóng toát mồ hôi à, ngon quá vừa mùi vừa thơm nhưng mà gói siêu to luôn nhắc được mấy miếng nhắc ba miếng à đã à, ba miếng nguyên nhá ừ. cho một tí xong xong khói luôn vừa nhét vừa miệng không ấy. à. quá tuyệt vời à. ăn mạnh đi ăn nữa ăn nhiều quá hôm quá nay hai vợ chồng ăn gần hết một uh, cay này luôn đó. ăn khỏe luôn đấy mọi người ạ ngon thời tiết ấm nên là mát nên là ngon thì mọi người ơi hai vợ chồng mình sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi cái video clip của gia đình nhà mình nhé à, mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh cài đặt chuông thông báo để đón xem các video mới nhất à, à, khi nhung đăng lên nha mọi người bye bye hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha